Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với xem kèo bóng là có tiền của mình nhá à, Ngày hôm qua thì mình có lên cho anh em một trận đấu vào lúc uh, 1, 11 giờ của buổi tối ngày hôm qua đúng không Trận đấu giữa uh, Bồ Đào Nha và Ghana à, Trận đấu này mình có cho anh em đó là đi Bồ Đào Nha chấp uh, ờ, 1.25 Cũng như là cái kèo tài Thì anh em chúng ta uh, mất nửa tiền cái kèo Bồ Đào Nha Cũng như là chiến thắng cái kèo tài uh, à, đủ đúng không anh em ngày hôm qua trận đấu giữa Uruguay và Hàn Quốc thì mình có lên cho anh em đó là đi Hàn Quốc hiệp 1 cũng như là Uruguay cả trận thì ngày hôm qua hai kèo này thì anh em chúng ta hòa tuy nhiên thì ở trong ờ, trận đấu giữa Uruguay và Hàn Quốc thì mình có đẩy cho anh em một mã kèo nữa đó là cái mã chấp góc của Uruguay 0.75 thì anh em chúng ta bú được nửa tiền cái kèo ờ, chấp góc của Uruguay và trận đấu Bồ Đào Nha và Ghana thì anh em chúng ta hòa kèo ở buổi tối và trận đấu giữa Brazil và Serbia của dạng sáng ngày hôm nay mình có cho anh em đó là đi uh, Brazil chấp uh, ờ, 0.75 và chấp 1 và anh em chúng ta cũng đã chiến thắng được với kèo chấp này tuy nhiên thì chúng ta lại không chiến thắng được với kèo uh, tài kèo tài lúc mình uh, đẩy cho anh em là cái tài 2.25 thì anh em chúng ta mất nửa tiền cái kèo tài anh em nhưng tuy nhiên thì chúng ta vẫn ăn đủ cái kèo Brazil thì ngày hôm qua chúng ta vẫn có lãi được những cái má kèo mà mình đã đẩy lên cho anh em cứ túc tắc như vậy thôi anh em ạ à, chúng ta không cần phải quá là vội vàng khi mà chơi World Cup này làm gì cả à, bây giờ còn chưa đi hết được 1 phần 3 chặng đường vậy nên là anh em chúng ta cứ bình tĩnh thôi à, chơi từ từ thì anh em chúng ta sẽ chơi được hết cũng như là sẽ kiếm được lợi nhuận từ World Cup năm nay còn nếu như mà anh em cứ vội vàng đầu tư vào những à, cái mã kèo trước trận đấu thì mình nghĩ rằng là sẽ rất khó để anh em chúng ta có thể kiếm lợi nhuận đúng không ngày hôm qua cũng như là những à, ngày vừa rồi từ lúc mà World Cup diễn ra thì mình nghĩ rằng là tất cả anh em đều đã gặp khó khăn ở những cái kèo chấp cũng như là những cái kèo trên dưới rồi đó điển hình như là trận uh, giữa Đức và Nhật Bản này trận Đức và Nhật Bản ấy thì anh em nào trong nhóm thì anh, anh em chúng ta chiến thắng kèo Nhật còn mình nghĩ rằng hầu hết tất cả anh em đều đi Đức và trận đấu giữa Argentina cũng như là Ả Rập Xê Út cũng vậy đúng không có rất nhiều những trận đấu chúng ta đã rất khó để có thể đi những cái kèo kèo uh, kèo trên rồi và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với trận đấu uh, mình sẽ làm cho anh em trận đấu vào lúc 11 giờ giữa Hà Lan và Ecuador à, những trận đấu vừa qua chúng ta có thể ờ, thấy được rằng là Ecuador họ đã đè bẹp Qatar như thế nào còn với Hà Lan thì họ đã vất vả để có thể vượt qua à, à, Serena như, như thế nào rồi đúng không <clears throat> hai bàn thắng ở cuối uh, trận đấu của Hà Lan um, chỉ là hai bàn thắng mà chúng ta thấy được rằng là sự khó khăn của Hà Lan khi phải đối đầu với Senegal như thế nào đến gần hết trận thì bắt đầu mới có bàn thắng khi đó thì thể lực cũng như là uh, sự trệch choạc ở hàng phòng thủ của uh, Serena thì Hà Lan mới có bàn thắng và mình nghĩ rằng trận đấu này chắc chắn sẽ là một cũng là một trận đấu rất khó khăn đối với Hà Lan và kể cả Ecuador cũng vậy à, thực sự mà nói thì ờ, đối với Ecuador bây giờ họ chỉ cần hai trận hòa thôi chỉ cần hai trận hòa thì Ecuador sẽ vào vòng trong và Hà Lan cũng vậy đó hai đội bóng hiện tại đang xếp thứ nhất cũng như là thứ hai của bảng A họ chỉ cần cầm hòa hai trận uh, đấu liên tiếp thì cả hai đội bóng sẽ dắt tay nhau vào uh, vòng 1/8 World Cup năm nay. Tuy nhiên đó là nói như vậy thôi còn cái việc mà có thể có một trận hòa hay không thì là một vấn đề khác anh em nhé à, ờ, đối với cá nhân mình trận đấu này mình nghĩ sẽ là một trận hòa một trận hòa cho cả hai đội bóng và hiện tại cái tài đang là 2.25 mình nghĩ đây cũng sẽ là một mức tài mà anh em chúng ta có thể đầu tư được còn với kèo chấp anh em nhé mình ờ, khuyên anh em là không nên đi kèo chấp từ đầu với cái kèo chấp hiện tại Hà Lan đang là chấp 0.75 cũng rất khó để anh em chúng ta có thể lựa chọn đội nào à, nhìn về Ecuador ở trận đấu đá với Qatar cũng như là Hà Lan đá với Senegal thì anh em chúng ta có thể ờ, tự mình nhận định được rồi đúng không còn đây chỉ là nhận định cá nhân của mình thôi anh em nhé đấy thì mình sẽ nốt lại cho anh em một mã thôi tất nhiên là ngoài ngoài những cái mã kèo chính ra còn những cái mã kèo phụ nữa để anh em chúng ta có thể dễ dàng đầu tư cũng như là đặt niềm tin một chút để có thể kiếm thêm lợi nhuận trong cái trận đấu này còn kèo góc và kèo thẻ nữa thì anh em nào mà thật sự muốn ờ, đồng hành cùng với mình cũng như là muốn mình đồng hành cùng với anh em ở mùa giải World Cup năm nay thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như Telegram nhá để anh em có thể nhận được tất cả những cái tip kèo vàng trong mỗi trận đấu